so với lại trước đó giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 050 triệu cơ thì nó chênh rau rất là nhiều rồi còn nếu quý anh chị ở tỉnh ấy, thì giá lăn bánh của với dòng Aliner bản Pro 2.0 này thì giá lăn bánh của nó chỉ còn có 964 triệu là quý anh chị đã sở hữu được một chiếc xe này rồi giá cực kỳ tốt đấy anh chị ạ thì nó cái giá này thì nó chỉ áp dụng tới cuối tháng 6 này thôi nếu quý anh chị có nhu cầu mua dòng xe Alner bản Pro 2.0 này thì vui lòng liên hệ với ông Tuyền ngay quý anh chị nhé còn nếu quý anh chị mà, mà số tiền nó còn hạn hẹp một chút mà vẫn muốn sở hữu dòng Outlander này thì bên em lại có một cái dòng nữa phiên bản nữa là bản tiêu chuẩn. Thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở Hà Nội, giá lăn bánh của nó chỉ còn có 882 triệu thôi. Đó. Còn quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó còn là 849 triệu so với trước đó thì quý anh chị về bỏ ra số tiền khoảng hơn 900 triệu mới sở hữu được chiếc Outlander bản uh, tiêu chuẩn này. Thì hiện tại với chương trình tháng 6 thì giá nó đã cực kỳ tốt rồi quý anh chị ờ, đang quan tâm dự bản này thì ờ, cứ nhấc máy lên và gọi cho em hoặc là quý anh chị có nhu cầu muốn lái thử và trải nghiệm thực tế chiếc xe Outlander bản uh, cao cấp hay là bản tiêu chuẩn mà bên của bên em thì uh, cứ đừng ngại mà uh, hãy gọi điện thoại cho em để đặt lịch lái thử xe em sẽ mang xe đến tận nhà để quý anh chị trải nghiệm thực tế chiếc xe này nếu quý anh chị mà tài chính còn yếu ấy, thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị à, mua xe trả góp với lãi suất là cực kỳ tốt. Trung bình nó rơi tầm khoảng 0,72% một tháng. Thì em tạm tính cho quý anh chị vay trong vòng 8 năm và số tiền tương ứng gần 80% giá trị của xe nhé. Thì đối với bản cao cấp này thì quý anh chị sẽ vay được và rơi tầm khoảng 680 triệu. Và số số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả thì tháng đầu tiên nó rơi tầm khoảng 10 triệu 900 và tháng thứ hai nó rơi tầm khoảng 10 triệu 800 thôi. Thì lãi suất nó sẽ tính theo dư nợ giảm dần quý anh chị nhé. Đó. Thì quý anh chị phải tương đương với số tiền tối thiểu quý anh chị phải bỏ ra nó rơi tầm khoảng 300 đến rưỡi tùy theo cái tỉnh thành mà quý anh chị uh, sinh sống. Còn đối với ờ, bản tiêu chuẩn thì uh, quý anh chị sẽ vay được rơi tầm khoảng 600 triệu và số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả trong vòng 8 năm. Thì tháng đầu tiên nó rơi tầm khoảng là 10 triệu 600 nghìn. À, tháng thứ hai nó rơi tầm khoảng 10 triệu 500 nghìn thì lãi suất nó tính theo dư nợ giảm dần. Và cái số tiền quý anh chị tối thiểu quý anh chị phải có nó rơi tầm khoảng 250 đến 300 tùy theo tỉnh thành mà quý anh chị sinh sống đó ạ còn uh, chương trình khuyến mại thì uh, hiện tại bên em ấy, trong tháng 6 này nếu quý anh chị mua xe thì sẽ được tặng là dán phim cách nhiệt 3M này, trải sàn da này, uh, bọc vô lăng này và ngoài ra có có bộ lọc không khí ở trong xe nữa thì nó chỉ áp dụng trong tháng 6 này thôi. Nếu quý anh chị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em ngay quý anh chị nhé. Để biết uh, rõ về cái phần ngân hàng ấy, thì uh, quý anh chị vui lòng uh, add Zalo của em theo số điện thoại 0936 929 444 thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về cụ thể về các cái ờ, lãi suất rồi là cái số tiền quý anh chị vay rồi là uh, các thủ tục cần thiết về phía bên ngân hàng như nào thì chúng ta sẽ trao đổi qua Zalo quý anh chị nhé. Uh, em cũng giới thiệu qua một chút cái dòng uh, của bên em để quý anh chị uh, nắm được đó là cái phiên bản Outlander nó sẽ có 5 màu để quý anh chị lựa chọn ngoài màu trắng ra sẽ có màu xám xanh xám xanh này màu đen này màu đỏ này và màu uh, nâu để quý anh chị lựa chọn đó đó là cái năm cái màu của dòng Outlander và Outlander nó sẽ có ba phiên bản như cái phiên bản 2.4 hiện tại bây giờ nhà máy là ờ, không sản xuất nữa tạm dừng chỉ còn cái bản phiên bản 2.0 thôi thì uh, 2.0 là có bản tiêu chuẩn và bản cao cấp thì em vừa báo giá với quý anh chị rồi đó Ờ, cái um, thông số kỹ thuật của dòng xe Outlander này thì cái kích thước tổng thể của nó là 4m 7 là chiều dài còn chiều ờ, ngang của nó chiều rộng của nó chỉ là 1m8 và chiều cao là 1m7 đó thì quý anh chị ờ, cân đối xem là cái kích thước này nó phù hợp với lại cái chỗ để xe của quý anh chị chưa đó. và một cái ờ, mà cái dòng Outlander 2021 này mà nó đang nâng cấp hơn so với các phiên bản trước đó là cái hệ thống chiếu sáng là pin led hết quý chị nhé đèn gầm cũng là đèn nét đây là cái bản cao cấp và với bản cao cấp này nó sẽ được trang bị ở bên ngoài là có cam 360 này rửa đèn pha tự động này đấy, quý anh chị đã thấy đấy và uh, kể cả bản tiêu chuẩn đây bản uh, cao cấp thì uh, kính cái kính uh, kính cửa đấy thì là trước là sáng sau là toàn bộ là tối đấy. thì nó trông cái chiếc xe rất là sang trọng quý anh chị nhìn thấy không ngoại thất đấy cái màu trắng này thực sự là rất là đẹp và được rất nhiều người là là lựa chọn cái, cái màu trắng này hoặc là một cỡ màu đỏ là hai cái màu mà rất nhiều người thích về cái dòng Outlander này cái dòng xe Outlander này thì có cái ờ, bán kính quay vòng cũng rất là nhỏ quý anh chị chỉ có 5,3 mét thôi rất tiện lợi để quý anh chị uh, quay đầu ở cái phần ờ, đường mà hẹp hoặc là đường đông hoặc là đi trong đô thị ạ cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe Outlander này cũng rất là cao 190 mm à, thì nó sẽ hạn chế được cái việc là va quẹt từ gầm xe tới với mặt đường à, giảm tối thiểu cái cái, cái sự va quẹt đấy còn cái phần lốp xe thì nó là, là trang bị là la răng 18 inch quý chị nhé 18 inch và uh, bánh trước và bánh sau đều được trang bị là phanh đĩa à, quý chị trông rất là thể thao ạ à, đây à. với bản Outlander bản cao cấp này thì là cốp nó sẽ cốp chỉnh điện điều khiển từ xa quý chị nhé và trông về phần phía đằng sau của đuôi xe quý anh chị thấy trông rất là đẹp và hiện đại kiểu dáng ờ, chúng ta đã đi vào phần nội thất bên trong xe thì cũng thấy thì ờ, nội thất bên trong xe quý anh chị thấy là nội thất nó là màu đen và toàn bộ ghế bọc da kể cả kể cả bản tiêu chuẩn hay bản cao cấp đều bọc da hết Đấy. hàng ghế thứ hai có cả tì tay và để nước đây phần nội thất bên trong xe đâu về nhìn từ à, phía trước vô lăng này bọc da rồi trông rất là đẹp tích hợp à, chế độ rảnh tay này và chân ga tự động và ngoài ra thì có đẩy số thể thao trên vô năng kể cả bản tiêu chuẩn hay là bản cao cấp này đều được tích hợp hết rồi là màn hình hiển thị thông số rất là tương phản và sắc nét dễ dàng nhìn đó đây còn đây là màn hình giải trí nó tích hợp được ờ, Apple Car và Auto nữa quý anh chị ạ điều hòa thì điều hòa tự động hai vùng tự động ờ, hai vùng này. chỉnh chênh lệch nhiệt độ giữa hai bên được còn ghế ghế lái thì ngả được 180 độ và chỉnh điện 10 hướng quý anh chị nhé Đấy, còn ghế phụ là chỉnh cơ thôi toàn bộ ghế là bọc da cao cấp rồi này, bệ thì tay này à, đây là cái cửa gió điều hòa ghế thứ hai và đây là phanh tay điện tử ạ à, phanh tay điện tử tự động rồi có auto hold nữa rất là tiện lợi khi mà quý anh chị à, dừng ở đèn đỏ hoặc là lên dốc ở phần nội thất bên trong xe quay bản à, cao cấp này sẽ có cửa sổ trời còn cái bản tiêu chuẩn nó sẽ không có bản cửa sổ trời ấy, quý chị nhé Đấy. Phần kính cửa thì ờ, toàn bộ kính cửa đều là tự động hết quý anh chị nhé Một chạm Đấy. Đây các nút ờ, điều khiển các cánh cửa này Và có cam 360 này Đấy, Hiển thị thông tin Quang cảnh bốn xung quanh của xe đấy Rất tiện lợi để quý anh chị khi mà vào trong đường phố mà ờ, xe cộ đông đúc ấy, Mình dễ dàng quan sát được bốn xung quanh xe để mình căn được về tính năng an toàn của chiếc xe Outlander phiên bản 2021 này thì ờ, đối với bản cao cấp này nó đang được trang bị là 7 túi khí này rồi là chống bốc cứng phanh ABS này hệ thống phân phối lực phanh điện tử này hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp này phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động này hệ thống cân bằng điện tử hệ thống khởi hành ngang dốc hệ thống cảnh báo ở điểm mù hệ thống hỗ trợ chuyển đổi làn đường hệ thống cảnh báo phương tiện cất ngang phía sau hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh này, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, khóa cửa từ xa, chức năng chống trộm và chìa khóa mã hóa chống trộm, ờ, camera lùi và cảm biến lùi. Đối với bản ờ, tiêu chuẩn thì ờ, có một số uh, tính năng thì nó sẽ không không có so với bản cao cấp thì cụ thể như nào thì em mời quý anh chị qua showroom bên em thì chúng ta sẽ trải nghiệm thực tế hai cái phiên bản này để xem là bản cao cấp và bản tiêu chuẩn thì nó sẽ hơn nhau được những cái gì quý anh chị nhé